xin chào tất cả anh em ờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến ờ, tất cả anh em cái thế cờ ờ, rất là hay sát cuộc rất là hay gặp ở trong thực chiến chúng ta thấy là hiện tại quân lực của hai bên bên đen đang có xe song xe tốt đang đứng lên trục độ bên đỏ có các binh chủng song xe tốt đứng đầu và đang gôn pháo như vậy là hiện tại đến lượt bên đỏ quân nếu như trong trường hợp này nó tấn công bằng cách là ờ, xẻ ba phần ba ấn tượng ờ. thì sĩ năm thoái sáu như vậy hết đòn để đánh đúng không ạ do dạ vậy vâng, trong trường hợp này ta không thể ấn tượng được ờ. nước đi duy nhất trong trường hợp này đó chính là nước vào hai đến năm ừ. lúc này nó sẽ đặt ra ở cho bên đỏ cho bên đen hai trường hợp thứ nhất là tượng bảy đến năm và sĩ nam thoái sáu chúng ta cùng xét qua các cái phương án như sau phương án thứ nhất đó là xí sống ở xí năm thay sóng nếu xí năm thay sóng sẽ bị nước xe ba bị năm xí năm thay sóng xe năm tuần hai như vậy sẽ dẫn xét cuộc như vậy là trong trường hợp này à, chúng ta thấy là bên đen không thể là đi à, thoái sĩ về được bắt buộc phải về tượng đó là nước tượng bảy tuần năm xe ba tấn ba chiếu tướng trong tình huống này chắc chắn là phải về sĩ sĩ làm ra sao chúng ta thấy là cái đèn họ chỉ còn một nước nữa là chiếu hết có thể tấn xe là chiếu hoặc xe là chiếu đúng không ạ và trong trường hợp này bên đỏ có một nước cờ rất là xuất thần và thị nước phê xe cực kỳ cao tài sáu năm đây em có các cái phương án đi như sau sĩ về rút tướng hoặc là tướng lên chúng ta sẽ lần lượt xem qua các cái phương án thứ nhất là phương án ăn tướng lên tướng năm tấn một rõ ràng phương án tướng năm tấn một là không được đúng không mình sẽ bị nương à, xe ba khá buộc dẫn đến sát buộc nếu đa tướng thì sao tướng 5 bình 4 nếu tướng 5 bình 4 sẽ bị nước xe 3 bình 4 dưới sát của do vậy bắt buộc bên đen phải đi nước đi 5 tháng 6 và bên đỏ chỉ cần đi nước xe 3 bình 4 như vậy là dẫn đến sát cuộc lực lượng bằng tướng